Đi ra xe đây Messi đi ra xe đi Xem xe ở đâu có nhớ không Ra xe đi Ra xe Đi ra xe đi Xe ở đâu Kinh chưa Nhớ xe luôn chứ <laughs> Rồi chờ tí Sang bên này đi cho lên cho dễ Đây ôi giời khoan ạ à vẫn còn nguyên lên đi ok ở đây rồi ngồi xuống đi bật điều hòa này không nóng lắm dừng lại đi dừng lại để quay messi một tí C D Thẳng đi C ơi Ok thôi được rồi đi đây Quay tí thế thôi không nắng lắm Đây được rồi xi tai ghế thế mà lô chả có động tĩnh gì đấy đấy đấy đấy đấy đấy đấy đẹp rồi đấy nhanh nhanh có gì đây cứ từ từ đi chưa chưa thay lông xong chưa thay lông xong hết vẫn còn ờ, nhìn thấy màu ờ, lông đệm mà vẫn còn nhìn thấy màu ờ, đỏ của lông đệm ở bên lớp trong lớp ngoài vẫn chưa mọc hết nào cái kính này cọ vào nó đỏ ra vỡ không tiền đền nữa được một cao